Ờ, đều đi chợ đấy, đều rất là tiện dụng luôn đấy và tiện nghi quý vị nhá trời mùa đông rét rồi chúng ta đưa con đi học hoặc là chúng ta sử dụng chiếc xe này đi làm điều đặc biệt nhiên liệu của chiếc xe này chúng ta thấy nó cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu với cái sản phẩm này thì nhiên liệu của nó chỉ nằm trong khoảng từ 4 cho đến 5 lít xăng trên 100 km thôi nhá Cho một chiếc xe còn cực mới luôn Chiếc xe này chúng tôi mua của một cô giáo luôn Sử dụng để đi làm hàng ngày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 Đấy. Và đặc biệt nữa là nó lại siêu tiết kiệm nhiên liệu Giá thì chỉ bằng một chiếc xe SH thôi quý vị nhá Nhưng mà SH thì làm sao mà sánh được với chiếc xe này Đấy, Chúng ta đi 5 ờ, người Sau đó lại tiện nghi, an toàn Tiết kiệm nhiên liệu Đấy, Đảm bảo sức khỏe Đấy. Và quý vị quan tâm thì nhanh tay nhấc máy để gọi điện cho tôi sở hữu chiếc xe này Chúng ta mua chiếc xe này chuẩn bị đón năm mới rồi 2020 rồi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 đấy nó có một cái màu đỏ cũng là một trong những màu đẹp của cái dòng xe này đấy quý vị ạ đấy đặc biệt phù hợp với chị em hoặc là những người bệnh thổ đấy, đấy rất là hợp với màu đỏ đấy, màu đỏ là nó cái màu à, phù hợp với những người có bệnh thổ hoặc là phù hợp với chị em đấy, chúng ta đi à, đưa con đi học đi chợ hay là chúng ta sử dụng chiếc xe này để đi làm rất là tốt luôn đảm bảo sức khỏe luôn đấy, thân vỏ thì căng đét một chiếc xe còn gần như mới tinh luôn tất cả mọi thứ đều mới hết quý vị nhá Đấy Đã được chủ nhân người ta độ bộ vành đúc rồi Nhìn nó rất là khỏe khoắn, rất là thể thao luôn Đấy. Giá nóc Đấy. Hàng ghế sau Đầy đủ hết quý vị nhá Đấy. Cực đẹp luôn quý vị Mà giá thì chỉ bằng một chiếc xe máy thôi để so sánh hai cái sản phẩm này và cái điều đặc biệt nữa là chiếc xe này tôi chúng tôi cam kết với quý khách hàng là một chiếc xe zin từ A đến Z quý vị nhá, máy zin, số zin quý vị nhá. Máy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 không có dấu hiệu gì của sự hoen ố hay là bị bạc màu đây quý vị nhá vẫn là đèn zin theo xe từ đầu luôn quý vị và nó cũng còn rất là khớp khít so với cái mặt cabo và cái ba đờ sốc phía trước Đấy, biểu tượng Chevrolet một thương hiệu nổi tiếng đến từ Mỹ quý vị nhá Đấy, và tiếp theo nữa là cái đèn à, pha phía trước bên lái đây cũng còn trong veo luôn quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự hoen ố hay bị bạc màu đâu và nó cũng còn rất là khớp khít so với cái ba đờ sốc và cái mặt à, ga lăng phía trước cái ba đờ sốc của nó đây không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ hay bị đắp matit nhiều ở đây quý vị nhá Còn căng đét luôn và cũng còn rất là khớp khí tên tư nhân chính chủ biển Lộc Phát Biển 68 Lộc Phát biển Hà Nội Chúng ta mua bây giờ chiếc xe này về chúng ta sử dụng luôn quý vị nhá Chúng ta cũng không cần phải đổi biển đâu Biển Hà Nội đi rất là tiện luôn Đi khắp các tỉnh thành phố trong cả nước Đấy, Rất là tiện luôn biển thành phố Đấy chúng ta thấy là tôi quay cận cảnh này Chúng ta thấy nó căng đét như thế này cơ mà Một chiếc xe có thể nói là hoàn hảo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 mặt la răng la răng đúc đấy có la răng đúc vào thì chiếc xe này nó khỏe khoắn nhìn nó to xe và nó thể thao quý vị nhá đấy thân vỏ thì căng đét như với sơn vẫn là sơn zin của nhà sản xuất luôn quý vị đấy, chưa lẫn một cái giọt sơn ta nào vào đây đâu quý vị đây và cái khoang lỗ phía sau bên à, ở đây quý vị chúng ta thấy cũng còn sáng choang luôn như mới luôn đến cái cua lốp này còn còn cơ mà quý vị đây cái cua lốp đây tôi đang chỉ tay đây cái gót khoang lốp đây nó còn sáng trưng như mới như này cơ mà quý vị đây và cái lốp sau đây cũng còn rất là dày luôn với cái lốp này chúng ta đi hai ba năm nữa mới nghĩ việc phải thay lốp đây và cái mặt la răng của nó đây cũng còn sáng trưng không có dấu hiệu gì của sự xước xác hay là bị nứt vỡ gì đâu quý vị một thương hiệu Chevrolet của Mỹ đây cái đèn hậu phía sau đây cũng còn trong veo như mới luôn quý vị nhá đấy đèn hậu và đèn pha phía trước là vẫn zin theo xe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 bên à, phụ đây quý vị cũng còn sáng trưng cũng còn dày bịch luôn như mới khoang lỗ của nó đây sáng choang không có dấu hiệu gì của sự mòn mục keo phủ sần của nhà sản xuất kia vẫn còn sáng choang luôn quý vị lốp rất dày với lốp này đi hai ba năm nữa mới được phải thấy lốp đây và cái mặt la răng của nó này cũng còn rất là sáng luôn đấy quý vị thân mến vừa rồi tôi đã đi một vòng quanh xe quay thật kỹ chiếc Chevrolet Spark van này để quý vị và các bạn theo dõi à, và bây giờ thì xin phép quý khách hàng à, tôi đi vào à, cái nội thất bên trong của chiếc xe này Đấy, tôi quay cận cảnh chiếc xe này thật kỹ để quý vị các bạn theo dõi sau đó chúng ta sau khi xem xong video thì có thể định hình được cái chất lượng của chiếc xe này lên đến trên 90% rồi quý vị nhá à, chúng ta thấy đây ấy nội thất của nó tươi như mới thế này nhưng mà đúng không đấy và đã được chủ nhân người ta bọc uh, bộ ghế đỏ đen rất là phù hợp với cái màu xe nha quý vị nhá thời trang thể thao và còn rất là căng luôn không có dấu hiệu gì của sự uh, rách vá ở đây quý vị nhá đấy bộ ghế được phối màu rất là đẹp luôn phù hợp với màu xe đây cái chốt cửa của nó đây chúng ta thấy sáng trưng như mới tinh luôn các con ốc chưa một lần mở chưa một lần động chạm cờ lên mà lết đây cái tab đi cửa của nó đây chúng ta thấy nhìn sáng trưng như mới luôn quý vị nhá đấy đây các cái tay cửa và các cái phím bấm lên xuống kính đây cũng còn sáng trưng luôn xe của cô giáo sử dụng mà đây các cái con ốc này đây sơn dấu của nhà sản xuất vẫn còn zin luôn quý vị đây cái mặt tắp lô của nó đây sần nguyên như mới luôn khóa khiển nha quý vị nhá đây trần của nó đây ấy chúng ta thấy càng đét như mới tinh luôn quý vị sáng choang không một vết mờ không một uh, vết gì cả ấy không bị xù xiết gì cả đây keo chỉ đây thì zin 100% không có một vết mọt mục quý vị nhá đây các cái chốt cửa đây vẫn còn sáng trưng đây keo chỉ của nó đây quý vị kể cả cái phần phía dưới này đây ấy chúng ta thấy một chiếc xe có thể nói là hoàn hảo mà giá chỉ bằng một chiếc xe máy thôi nha quý vị nhá mà chúng ta đã sở hữu chiếc xe này rồi đây cái hàng ghế thứ hai đây ấy cũng còn sáng trưng luôn cũng được à, may phối màu đỏ đen rất phù hợp với cái nội thất của chiếc xe này đây ấy chúng ta thấy là cái cánh cửa của nó đây các cái chốt cửa ở đây sáng trưng các con ốc này chưa một lần mở vẫn còn mới tinh luôn keo chỉ đây ấy một chiếc xe như chúng tôi đánh giá gần như mới tinh quý vị nhá đấy mà giá chỉ bằng xe máy thôi Tội gì chúng ta phải đi xe máy à, Chúng ta mua chiếc xe này về Chúng ta chở con cái đi học rất an toàn luôn Ngồi trong rất là an toàn tiện nghi Đấy Đây cái tắp đi cửa bên lái đây quý vị ấy chúng ta thấy nhựa nhất của nó còn sáng trưng như thế này các cái mở phím bấm kính mở cửa lên xuống đây sáng choang luôn đây chúng ta thấy keo chỉ của nó đây không mất một phân keo nào các cái chốt cửa đây còn mới tinh luôn quý vị nhá đây, tem của nhà sản xuất đây cũng còn zin đét luôn các cái chốt cửa đây mới tinh luôn các con ốc này chưa một lần mở chưa một lần động chạm cờ lên mà lết đâu quý vị sáng trưng luôn hàng ghế thứ nhất đây <coughs> đây các cái chốt cửa sau đây ấy chúng ta thấy ui hồ một chiếc xe có thể nói là như mới tinh các cái con ốc này đây chưa một lần động chạm cờ lên một lết sơn dấu của nhà sản xuất còn nguyên luôn quý vị nhá đây keo chỉ của nó đây ấy các cái hốc cửa đây ấy keo chỉ không mất một phân nào cả quý vị nhá không đâm đụng đấy đây các cái con ốc này cũng vậy chưa một lần động chạm cờ lên mà lên sơn dấu của nhà sản xuất vẫn còn zin đét luôn quý vị nhá đấy đây để tôi mở cái cốp sau để cho quý vị và các bạn xem đây ấy các con ốc nó chưa một lần mở quý vị nhá keo chỉ của nó đây ấy không có mất một phân keo sợi chỉ nào tất cả mọi thứ còn mới tinh như vừa mới ở hãng ra đây các cái chốt cửa của nó đây vẫn còn sáng trưng như mới như thế này các con ốc này vẫn còn bảy màu luôn quý vị nhá ấy chúng ta tội gì mà chúng ta phải đi xe máy liên lạc ngay cho tôi để đổi xe máy thành ô tô luôn đi quý vị không chúng ta không phải mua SH đâu nhá đây nhựa của nó đây sáng trưng này đây đây đã được chủ nhân người ta dán chống ồn rồi đến cái <coughs> lốc sờ cua này cũng còn mới luôn quý vị đấy nhựa hai bên đây còn sáng choang luôn đây đấy này một chiếc xe như mấy tinh trần của nó đây còn càng đét luôn sáng trưng luôn quý vị nhá đây các cái chốt cửa ở đây quý vị đấy, chúng ta thấy là còn sáng trưng như mới tinh luôn quý vị đèn của nó đây tròng veo như mới luôn quý vị nhá đấy, và bây giờ sẽ là đến cái à, khoang máy cái phần động cơ linh hồn của chiếc xe này quý vị nhá đấy khi chúng tôi à, quay đến cái khoang máy thì chúng tôi mới chúng ta mới thấy cái độ chất của chiếc xe này như thế nào Đấy, và bây giờ tôi nổ máy Đây chúng ta thấy đây tắp lô của nó đây Tắp đi cửa đây Như mới tinh luôn quý vị ấy Như mới luôn quý vị Đây cái mặt vô lăng của nó đây ấy Sần nguyên Đây Đồng hồ tua máy đây ấy Xe chạy Mới được có hơn 5 vạn thôi Đây ấy Tắp đi cửa đây sáng trưng như mới tinh luôn các con ốc này chưa một lần tổng trạm cơ lên một lết chưa một lần thay quý vị nhá Đấy, và bây giờ thì sẽ là cái ờ, khoang máy Đấy, máy đại chất Máy đại chất luôn quý vị nhá Máy đang nổ quý vị nhá Máy nổ êm luôn Không một tiếng động luôn quý vị Đây này Đấy chúng ta nhìn các cái con ốc này là chân máy đây này Nó đang chỉ tay vẫn còn sơn dấu của nhà sản xuất này Chưa một lần động chạm cứ lên một lết này Máy đang nổ tôi đang để máy điện thoại sát máy luôn nhá đây các con ốc này vậy thì ta thấy chưa một lần động chạm còn lên mở lết chưa một lần thay quý vị nhá đấy chúng ta thấy một chiếc xe nó chất như vậy nhưng mà đấy các con ốc vẫn còn zin đét luôn đây keo chỉ đây của nó đây các con ốc này chưa một lần mở quý vị nhá keo chỉ của nó đây đấy sáng choang đây các cái chốt của nó đây vẫn còn sáng trưng như mới tinh luôn các lỗ bấm vẫn còn vuông đét đây quý vị 105 triệu bao rút hồ sơ quý vị nhá nhưng chưa có phí vận chuyển đấy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 một chiếc xe cực đẹp luôn Còn gần như mới tinh luôn quý vị Mọi thứ hoàn hảo luôn Giá chỉ bằng xe máy thôi quý vị Nhưng mà chúng ta tội gì mà chúng ta phải đi xe máy quý vị Đấy, Chúng ta đổi ngay xe máy thành ô tô đi Vừa đi vừa an toàn lại vừa tiện nghi quý vị nhá Mùa hè chúng ta bật điều hòa lên rất là mát Mùa đông ngồi trong thì không có sợ gì mưa gió rét cả Đấy Một chiếc xe còn như mới luôn Chúng ta đi 10 năm nữa không nghĩ phải đến việc chúng ta phải sửa chữa cái gì đâu cam kết với quý khách hàng luôn đây cái mặt tắp lô của nó đây còn sáng trưng như mới luôn trần đây đấy các chốt cửa nó còn mới tinh như thế này cơ mà các con ốc chưa một lần thay đấy đây sơn dấu của nhà sản xuất luôn tắp bi cửa của nó đây ấy tươi nguyên mới như mới luôn keo chỉ thì không nói rồi không mất một phân keo sợi chỉ đâu đây các cái chốt cửa các con ốc này vẫn còn mới tinh như vừa hãng ra luôn quý vị nhá đấy đây ấy các con ốc này chưa một lần mở chứ một lần động chạm cửa lên là mới lên sơn dấu còn zin luôn ấy, các cái chốt cửa của nó đây ấy các con ốc này chưa một lần thay ấy chưa một động chạm cửa lên mà lết vẫn còn mới tinh như mới chốt cửa của nó đây còn sáng trưng luôn quý vị nhá bốn quả lốp mới tinh luôn đấy chúng ta mua về chúng ta sử dụng luôn không phải đầu tư thêm cửa đóng phập phập luôn không phải đầu tư thêm bất kỳ một cái hạng mục nào đâu đấy với chiếc xe này đây tất cả mọi thứ hoàn hảo nội thất đẹp đây các con ốc này chưa một lần thay chưa một lần Đấy, sơn dấu của nhà sản xuất còn nguyên đây tắp bị cửa của nó đây còn sáng trưng luôn keo chỉ đây không mất một phân nào cả đây và các cái con ốc này đây các cái chốt cửa đây còn như mới vừa hãng ra đây cái chốt cửa của nó sáng trưng luôn đây các con ốc này lại tem của nhà sản xuất còn zin luôn vẫn còn tem luôn quý vị nhá đấy đây hàng ghế thứ hai đây cũng cực đẹp rồi đây các cái chốt cửa đây đấy keo chỉ đây đấy cực đẹp quý vị nhá chốt cửa đây sáng trưng như mới đấy một chiếc xe có thể nói là hoàn hảo